cái clip này mình nói về lỗ cơ số 2 đọc thơ 2 <laughs> lỗ cơ cũng không đúng cái này thơ cũng ba bốn chục năm rồi mình nói sơ về sơ sơ thôi mình không có nói rõ chi tiết cái này có từ thời xa xưa bao mấy chục năm từ ở um, những cái trại tù ở miền bắc á, của những uh, bác cũ uh, đi học học cải tạo ở ngoài Bắc thời xưa đó thì như mình nói để mình hiểu những người nào mà theo dõi mấy cái này người ta tự hiểu cái cơ vận đất nước là đã như vậy Việt Nam phải phải qua một cái thời bỉ cực thế Thái Lai cho nên um, các chi vị cho những cái sấm cơ xuống trần để mà À, nhiều dắt nhưng mà không có được trả thù không được oán hận sau này Việt Nam có thành cường quốc hùng cường cũng không có đổ giọt máu Hoàng Sa Trường Sa sẽ trả lại bất chiến tự nhiên thành chứ còn nếu mà mình cứ trả thù đổ máu qua lợi hoại á biết chừng nào đất nước nó phát triển cái gì không có cho vậy ừ, từ từ á sẽ biến chất Việt Nam biến chất mấy gì hay dùng chữ đó lắm ừ nam thì biến chất thì khi ờ, từ thời đó đó dẫn nước như vậy cái năm 75 mấy vị quý vị trên giải cho kiệt biết á nếu mà không có Phật duy trì địa mẫu mẹ đó màu ờ, màu màu quá giải đó là nguyên cái Sài Gòn thành bình địa là chết biết bao nhiêu triệu người thì mẹ từ bi mẹ thương con mẹ quá giải mới mới làm cái cục diện mà à, Việt Nam à, sau 75 ít chết chóc là vậy đó chứ không phải khi không mà được vậy đâu nha tại những biến chuyển mỗi à, thời điểm đó là ở trên đều theo dõi hóa giải thì được à, Phật duy trì địa mẫu quá giải cho nên nguyên cái miền Nam không có Sài Gòn không có bị à, bị chết nhiều 75 cái đó mấy vị nói cái đó thì những viên chức cao cấp mà bị bắt vô tù thời đó, đó thì trong những cái trại tù á, thì người ta có những uh, bác như bên cầu đài hay là bên hòa hảo rồi cũng bị bắt á thì người ta mới cầu cớ thì mai mốt mình sẽ nói rõ à ông thần à, ông thần ba gì tức là sơn tinh thủy tinh rồi đó rồi sao sao đó nó từ từ đó thì giờ mình chỉ nói đọc thơ đây cái, cái clip này chủ đề đọc thơ thì cái đường cơ khi mà những cái bác đó đó được thả đi rồi sau này được đi hải ngoại mấy vị cho biết thời gian nào được đi hải ngoại nha từ từ diễn biến từ diễn biến như thế nào rồi tới thời nay phải làm như thế nào rồi sao làm sao thì có một số đi qua pháp một số đi xuống miền nam cali là vẫn tiếp tục là đường cơ trà hoa miền nam cali á rồi bắc cali rồi à, ở à, việt nam việt nam mới có ông ngành đó mình chưa biết đó, thì tùm lum hết nhưng mà cũng cùng cùng một mối đến khi mà thì kiệt xuất hiện đó thì vì sao mấy bác lớn tuổi hết đó, kiệt gom lại hết nhưng mà kiệt gom được có tám chín chục phần trăm thôi à còn nằm rải rác ở ngoài kia những cái bài rất là hay cao siêu mà mấy bác giờ lớn tuổi rồi cũng biết làm sao mà để mà à, đưa những cái bài lên cho mọi người à, À, ngẫm nghĩ nữa chiêm nghiệm nữa thì kiệt gì nó có những cái gì trong tay kiệt thôi thì mới có cuốn sách mấy trăm trang 12 nói đó thiên cơ thì gần đây mới ngày hôm qua tình uh, thì có có cái clip mà clip mà thì lộ cơ một á thì có một người tên là gì ta à, cũng biết giống như mình lộ lên thì giờ ai có gì cứ lộ lên cho mọi người à, ấy chứ um, sổ số rồi số phải sổ thôi sổ tới độ nào mình mình mình mình ấy chứ không có phải về sổ hết được thì có một người bỏ post lên trên đó, đó người đó cũng hay đó không biết sao ờ, có mấy cái này á ừ, có mấy cái bài mình có nữa thì um, ai có nhiều á thì cứ giờ cứ, cứ tự nhiên bỏ lên à, thì trong đó thì thấy có một người ở cái chắc có thể cái nhánh trà hoa ở dưới thôi thì mình đọc uh, kế và kế tiếp tất cả thơ này là kiều của bồ tát với thánh với tiên với thần không à nhé <laughs> không phải của người thường ừ. trì trì bộ bộ bộ trì trì cửu bộ thời lai hữu hỷ kỳ nguyên phụ tra, cao bồi tư quá dục nguyên phụ cao bồi tư quá dục thanh phân thiên tải tụng hòa vi bài thơ chữ nôm nè mai vàng rộ nở trời xuân câu thơ chung rượu được phần chung vui trên bàn cờ tới lui xe ngựa vịnh cung đàn họ sự sàn xê rượu với đầy mơi tỉnh tỉnh mơi thi liếu láo biết ai ai biết rượu một bầu thi một điệu mượn rượu này đánh liệu cuộc cờ chơi còn non còn nước còn trời, còn trăng, còn gió, còn người hôm nay. Đó là một bài thơ của một vị thánh. Cái ông um, viết tiếp này là bài à, bốn mùa, bài này bốn mùa. Nam thiên cảnh trí bổn thanh lương, nam địa giang sơn cẩm tú tịch trường Nam Nguyệt Quyền Quang Minh Lậu Dạ Nam Phong Phi Phất Mãn Phong Dương Oh sorry Nam Phong Phi Phất Mãn Phong Đương à, Nam Nhân Tiết Tháo Tâm Hưng Nghiệp Nam Sử Oai Hùng Chấn Đại Dương Nam Sứ Bách Niên Tư Quá Dục Nam Đồ Hiện Hữu Mỹ Danh Phương thu thời phong vũ tập trường niên thu dạ ưu dụ kỹ sự tiền thu cảm danh nhân tùng mộng điệp thu hoài nghĩa sĩ vọng hồn nguyên thu sầu bách tính kham hà chánh thu hận vạn dân khổ bạo quyền thu ký sổ ngôn hàm thiết thạch thu tình bất thổ lạc thiên niên đông thiên dân chuyển nguyệt mang mang đông dạ xương phi khí lãng hàng đông tiết thanh khuê lụ điệp thủy đông thời bạch tuyết án trùng sang đông hoài quốc sĩ tâm hưng nghiệp đông cảm danh nhân chí phục ban đông giảng thảo hoa đồng khởi sắc đông tàn xuân đáo lạc phong quang xuân khai cảm hứng phóng thi bài xuân cảnh huống tình nghịch độ mai xuân nghịch gia gia kỳ phước đáo xuân thời xứ xứ vọng bình lai xuân du phong tập phong di bắc xuân chuyển vũ lưu vũ ám đòi xuân thức an nhiên thiên kỷ định xuân phùng giận hội lạc vô nhai thêm bài nữa rượu nồng cạn chén để chia tay tái ngộ rồi đây cũng có ngày sum hợp một nhà trên đất mẹ hân ngoan tạm biệt chốn trời tây đó lúc đó bỏ hải ngoại về đó thế nước hiện cảnh đang nghèo đói đường đen đêm mang tối đang trùm biết ai mà chỉ đường dùm thầy trao ngọn nến xem làm lộ ra tiếng sấm nổ sang hà biến động thất tướng trừng quỷ lộng sang hạ chừng nào thất tướng lộ ra là chừng đó mới nước nhà an yên thất sơn phân nước nhà biến đổi bảy núi miền mong mỏi từ lâu thất sơn bảy núi nhiệm màu quá gian long hiện trên bầu trời nam này rồng xuất hiện ở miền nam á binh rầm rộ núi sam núi sạch binh dậy rền vang khắp trời tây trời đông núi ngũ châu mài giật mình hợp lại anh tài ra quân trời nam và vẫn vang lừng nam bộ trời bắc miền rầm rộ khóc than đông tây nam bắc quy hàng thiên ánh đạo hoàng lộ rõ thiên cơ sấm sẽ nổ khắp miền nam bộ miền bắc châu lâm khổ quốc chung này chắc miền Bắc ờ, mấy cái ờ, mà nó bị Trung Quốc miền Bắc Châu Lâm khổ quốc Trung Hạ Lào sấm nổ âm ầm miền Trung hỗn độn dập bầm tâm can miền Nam bị miên sang xâm lấn Bắc Trung Nam như rắn mất đầu đầu trâu mặt ngựa lo âu sao vàng bản đỏ rụng đầu nay mai ừ, sao vàng bản đỏ là <laughs> chắc ai cũng biết à rụng đầu nay mai bừng tỉnh giấc đổi thay tất cả đồng bào ơi hãy khá tin rằng miền nam quốc phật thánh thần sẽ mùa phục quốc ở gần ở dân sẽ mùa phục quốc ở gần ở dân xin hẹn quý vị clip sau mấy đứa nhỏ làm hồn quá <laughs> hay là phật